Yêu là đâu, thương là thương sao Chờ mong ngày đi về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào Tay cầm tay, thương là thương sao Chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời Mắt trong mơ tìm nhau Chờ một ngày yêu sóng to để từng ngày ta thôi còn trong ngóng chắc tim thôi ngừng yên để từng ngày ta say triền miên hết đêm nay trôi một mình anh nơi đây còn thao thức yêu lắm thương lắm xa lắm chết đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi ai yêu lắm thương lắm xa lắm chết đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi ai